Phân loại là một cách tốt để giúp trẻ học so sánh kích thước. Bạn có thể đưa cho trẻ vài tờ giấy hình vuông với ba kích cỡ nhỏ, vừa và lớn, đảm bảo rằng có vài tờ mỗi kích cỡ. Sau đó bạn có thể nói, hãy phân loại chúng theo kích cỡ. Chúng ta sẽ đặt những hình vuông nhỏ vào cùng nhau những hình vuông trung bình vào cùng nhau và những hình vuông lớn vào cùng nhau. Bạn có thể hướng dẫn trẻ phân loại một kích cỡ trước. Sau đó, trẻ có thể tự phân loại những kích cỡ khác. Học cách phân loại theo kích cỡ sẽ giúp trẻ cải thiện kỹ năng tư duy logic